tất cả những ờ, đăng ký của quý khách đều được AutoCan Anh đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay AutoCan Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc đó là chiếc ờ, Hyundai Starex sản xuất năm 2007 đăng ký lần đầu năm 2009 9 chỗ số sàn máy dầu turbo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 Sau đây thì à, chúng ta đi à, tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy thì à, chiếc xe mang một cái màu bạc nhìn rất là sang trọng, đẳng cấp và rất là khỏe khoắn. Đây là dòng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc mang thương hiệu Hyundai. Đây là cụm đèn pha ở bên phụ này quý vị. Đấy, còn rất là trong, như mới Chiếc xe này được ô tô Kinh Anh mua của một uh, chủ nhân ở uh, Gia Lai đăng ký tư nhân chính chủ. Đây là cụm uh, đèn pha bên uh, tải đó. Nắp cabo. Sơn xe vẫn còn rất là đẹp. Còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đấy quý vị. Với uh, mâm sắt cũng khá là chắc chắn. Vỏ xe còn khá là mới hệ thống uh, cua lốp hộc dè cũng rất là phẳng quay cận cảnh uh, cho quý vị thấy uh, bên trong hộc dè của chiếc xe cũng rất là chắc chắn cứng cáp liền mạch vỏ xe này còn khá là mới với chiếc vỏ này chúng ta có thể đi được 3 bốn năm nữa mới cần phải thay thế hệ thống giảm sóc cực kỳ là chắc chắn quay cận cảnh à, và chi tiết à, phần hộc rẻ cho quý vị thấy rất là đẹp rất là cứng kính chắn gió vẫn là kính zin của hãng các cái đường gân chỉ họa tiết trên thân xe đây là cánh cửa trước ở à, bên tài đấy quý vị phần tapi của nó các cái các cái tấm nhựa phần tapi còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì mài mòn cả nách cửa hệ thống bật lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống keo chỉ giòn cao su vẫn còn zin không hề thiếu một à, phân đoạn nào cả sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin ngay cả cái phần à, phía dưới à, phần tiếp xúc với nước cũng còn à, khá là chắc chắn tay nắm cửa các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái nhựa nó vẫn còn rất là sần, nút chỉnh gương điện vẫn còn hoạt động rất là tốt ghế là tài xế đã được à, bọc da 5D với hai cái màu là trắng và màu nâu khá là nổi bật toàn bộ à, hàng ghế đã được à, bọc da lại da 5D khay để đồ này. phần uh, táp lô của nó các cái tấm nhựa cũng đã được phủ một cái lớp này một cái màn hình cảm ứng DVD giặt lạnh hai chiều làm lạnh rất là nhanh hai dàn lạnh độc lập ở phía trước và phía sau làm cho cái khoang nội thất ờ, lạnh rất là sâu các cái ờ, núm ờ, điều khiển bằng dạng núm xoay cụm số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng bằng đồng hồ này các cái à, đèn tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đầy đủ để à, chúng tôi à, mở máy lên cho quý vị xem Đấy Với chiếc xe này thì mới đi được có hơn 180.000 km thôi vòng tua của nó lên cũng rất là bé chưa tới một ngàn phải nói là máy nổ rất là êm nhẹ nhàng tất cả các cái núm điều khiển vẫn còn à, hoạt động hiệu quả với à, dạng núm xoay cho nên à, rất là dễ dàng thao tác thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này đúng điều khiển dàn lạnh ở phía sau đấy lô cũng đã được à, phủ một cái à, da 5D bảo vệ à, phần nhựa của lô, gương chiếu hậu trần cũng đã phủ một lớp trần da 5D rất là chắc chắn rất là đẹp các cái đèn tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đầy đủ đấy trần xe trần 5D quý vị phải nói là chủ nhân của chiếc xe này à, chăm sóc xe rất là tốt giữ xe cực kỳ là kỹ còn đây là cánh cửa sau ở bên à, tải đây với dạng cửa lùa 9 chỗ ngồi các hàng ghế ngồi rất là rộng rãi thoải mái ghế bọc da 5D lót sàn giúp cho chúng ta vệ sinh à, nhanh chóng khung cửa này các cái giòn à, cao su của hệ thống cửa với dạng cửa lùa ra phía sau nhẹ nhàng không có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả đấy hệ thống chốt khóa bắn lề chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả bật lên xuống cực kỳ là chắc chắn hàng ghế phía sau đây hàng ghế thứ ba 9 chỗ ngồi rất là rộng rãi khoang nội thất cực kỳ rộng xe này à, thích hợp cho à, các anh chị em à, có thể mua về sử dụng làm dịch vụ cũng được chạy rộng rãi tiết kiệm nhiên liệu máy dầu tục bô Đấy, giật lạnh ở trên uh, ờ, trần xe này hai giật lạnh độc lập này. đây là cái núm điều khiển giật lạnh ở phía sau đấy tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đèn phía sau nhìn trần xe còn như mới đấy rất là rộng ta nhìn lại toàn bộ phần à, trần xe được à, lợp một cái à, lớp da 5D không có hiện tượng gì là rách nát cả còn đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đấy vỏ xe cũng còn khá là mới đi vài ba vạn km nữa mới cần phải thay thế toàn bộ hệ thống cua lốp này hộp dè này các cái tấm nhựa trong hộp dè cũng rất là liền mạch chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là mục nát cả chiếc xe này như chúng tôi đã cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe cũng rất là chắc toàn bộ sơn xe cũng còn khá là đẹp còn đây là cụm đèn hậu ở bên à, trái này vẫn là zin theo xe nhé được à, ốp mạ chrome rất là sang trọng đèn vẫn còn rất là trong khoang à, cốp xe phía sau đây cực kỳ là rộng rãi chở được rất là nhiều đồ Đấy, chúng ta nhìn lại khoang nội thất vị trí ngồi rất là thoải mái đây là dòng xe của Hyundai mà cụm đèn pha bên à, phải này à, xin lỗi cụm đèn hậu bên phải này vẫn là đèn zin theo xe rất là trong hệ thống keo chỉ của nắp cốp xe bản lề này. không có hiện tượng gì là dỉ xét cả vẫn rất là chắc chắn dàn đồng dàn chassis ở nắp cốp xe vẫn còn thể hiện rõ cái cái dấu đinh tán của ờ, hãng sản xuất ở trên ờ, nắp của cốp xe tất cả keo trì cũng vậy còn nguyên không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh chi tiết cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào thì ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy ô tô Kiên Anh sẽ quay chi tiết ở những cái vị trí mà có thể ảnh hưởng đến ờ, chất lượng của xe giúp cho khách hàng ở xa có thể có một cái nhìn ờ, chi tiết về chiếc xe mình cần mua qua cái ờ, video clip thì quý khách cũng có thể cảm nhận được 80 đến 90 phần trăm về chất lượng của chiếc xe đấy các cái tấm nhựa ở bên khoang nội thất rất là đẹp xe có trang bị đầy đủ dụng cụ theo xe còn đây là bánh sau ở bên phụ này chắc ờ, cũng không cần phải ờ, nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ hệ thống cua lốp học dè vỏ xe còn khá là đẹp chỉ với giá là 320 triệu đồng chúng ta sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc 9 chỗ số sàn máy dầu máy dầu tục bô nha sản xuất năm 2007 đăng ký lần đầu năm 2009 toàn bộ hộp rẻ quý vị các cái tấm nhựa của nó rất là liền mạch cánh cửa sau ở bên ờ, phụ dạng cửa lùa cho nên là cửa mở rất là rộng ra vào rất là thoải mái Đấy, toàn bộ hệ thống gioăng cao su cột cũng như là khung cửa không có cái hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cả chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một chàng ngày chạy dịch vụ hay là taxi đấy vẫn còn cái tem nhãn ở trên ờ, cột của cánh cửa đó quý vị đóng mở cửa rất là nhẹ quay cận cảnh và chi tiết uh, phần cánh cửa sau cho quý vị thấy các cái uh, hệ thống giòn cao su cũng vậy cách gầm cách gầm rất là tốt bậc lên xuống cũng vậy sàn cũng đã lót sàn rồi cho nên là rất là dễ dàng vệ sinh thôi toàn bộ hàng ghế đã được à, bọc da 5D nhìn rất là hiện đại còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ phần tapi này quý vị các cái tấm nhựa của phần tapi rất là rất là à, sáng rất là trắng hệ thống giòn cao su keo chỉ toàn bộ vẫn còn zin như quý vị nách cửa này bản lề rất là chắc chắn đóng mở cửa thì rất là nhẹ nhàng ghế bên phụ cũng vậy khay để ly khay để đầu cũng khi mà chúng ta bật lên nó thành một cái ghế một ghế phụ ở hàng à, ghế phía trước ngồi cũng à, tương đối là thoải mái tất nhiên là hàng ghế phụ thì à, vị trí chân không được thoải mái rồi các cái hộc để đồ cũng vậy rất là nhiều giúp cho chúng ta để được các cái vận dụng cá nhân đấy đây là cái phần nhựa của tắp lồ còn rất là sần không hề có cái dấu hiệu gì để khoan đục cả còn đây là cụm bánh trước ở bên à, phụ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ mâm à, dạng mâm sắt thôi toàn bộ hệ thống hộp dè này giảm sóc cua lốp còn rất là phẳng liền mạch các cái tấm nhựa của nó hệ thống giảm sóc này với giá là 320 triệu đồng Giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cũng như là phí vận uh, chuyển cho quý khách ở xa. Chúng ta cùng uh, tìm hiểu phần máy của nó nhé. Hyundai ờ, Starex trang bị cái động cơ dầu 2.5 cực kỳ là mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu turbo. Toàn bộ phần máy vẫn còn rất là khô ráo, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Máy dầu turbo cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy nổ rất là êm ái nhẹ nhàng nổ như máy xăng máy rất là gọn máy dầu 2.5 rất là mạnh mẽ khỏe khoắn đi trên đường trường phải nói là rất là bốc quay cận cảnh uh, à, chi tiết uh, phần máy uh, cho quý khách rõ chỉ với giá là 2, 320 triệu đồng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 cực kỳ là chắc chắn cứng cáp đấy quý vị thấy quý khách có thể đến địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng khu Lớn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để à, trải nghiệm thực tế chiếc xe này Chiếc xe này còn đang kèm đến à, tháng 12 năm 2020 mới hết hạn. Rất là dài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 không hề có cái hiện tượng gì là hàn nứt ở trên ờ, gầm của chiếc xe này cả rất là dày các cái chi tiết vẫn còn hoạt động rất là tốt quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy phần gầm của chiếc xe cực kỳ là chắc chắn Đấy, phần gầm ở phía sau này hệ thống ờ, giảm sóc này các cái đầu rô tin vẫn là còn rất là tốt